À, thứ nhất là khán giả nhiều khán giả cho rằng là ở gần những cái chốn tâm linh này như đình đền miếu chùa thì sẽ có cảm giác rất yên tâm bởi vì vì sẽ được thần linh để che chở để phù hộ ạ ừ, ừ, ừ, nhưng mà nhiều người lại cho rằng là không nên xây nhà ở gần đình đền miếu chùa ừ. thì uh, thầy có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ ừ. thế này ừ, cái này liên quan đến hai cái khái niệm cái khái niệm thứ nhất đó là khái niệm liên quan đến văn hóa khái niệm thứ hai liên quan đến kiến trúc và vấn đề thứ ba liên quan đến vấn tâm linh trước hết chúng ta nói về cái niệm văn hóa thế này à, thường là đình làng cái đình hay là cái chùa thực xây ở những nơi trung tâm của làng và một người sinh sống cư trú xung quanh đó cho nên là tất cả những ngôi nhà trong làng đặc biệt là gần đình là không được cao hơn đình đúng không cao hơn đình thì à, mà đặc biệt là còn ngay sát cạnh nếu như khuôn viên đình của mình mà rộng lớn nó có một cái khoảng cách từ cái nơi thờ cho đến cái cái cái cái cái, cái điểm cái điểm uh, của cái nhà lân cận ấy là 50 bước chân không tối thiểu là 35 bước thì nó không có ảnh hưởng nhưng mà nếu như mà nó vượt nằm trong cái bán kính là 35 bước chân hay là nằm trong bán kính là 50 cái bước chân gọi là 50 bộ hay là 35 bộ ấy, là 35 bước đi bộ thì như vậy là những cái phần khí xung quanh nó giống như gọi phần nội khí nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái phần đỉnh và trong cái đó thì tại ở nhà chúng ta chúng ta có rất nhiều thứ chúng ta vệ sinh chúng ta giặt rũ chúng ta uh, thịt cá chúng ta hỉ nộ ái ố dục đủ thứ trên đó thì thành ra là người ta nói về mặt văn hóa như thế là nó mạo phạm thứ hai là cái nhà những nơi gần đó thì không nên xây cao hơn đỉnh cho nên là vì ngoài cái việc giới hạn về quy hoạch xây dựng ra nó còn có giới hạn quy về cái việc mà văn hóa nữa cho nên ra là thường là những cái nhà gần đình thường nó sẽ không được không được thuận lợi đó tuy nhiên thì và cái điều thứ hai nữa là à, điều thứ hai nữa là nó vẫn liên quan đến vấn đề về về về về, về tâm linh một tí tức là như này những cái nơi đình đền biếu phủ chùa chiền là những nơi giảng pháp đó là những nơi mà thánh ngự đúng không ạ đó là những nơi những cái năng lượng thánh nhân thì đó là những người có năng lượng rất cao có ý chí rất mạnh thì thông thường những cái tiểu sát ví dụ cái vong veo rồi những cái năng lượng âm nhỏ nhỏ lưu diêu lưu diêu rất hay đến đấy để ăn mày mình gọi từ là ăn mày hay gọi là được à, tức là điều gì để được độ để được giải để được hưởng lộc ở nơi đó vì bây giờ đấy tổ chức rất nhiều đàn lễ cho nên nơi đấy rất là nhiều những âm linh cho nên ra là khi mà âm linh những người nào mà có năng lượng yếu khi mà cư trú đấy người ta hay mệt mỏi và người ta mất ngủ hoặc là người ta tinh thần người hay hoảng loạn hoặc là trí tuệ của người ta hoặc là cái công việc nhiều khi nó lại hay trục trặc nó hợp thì nó không sao nó không hợp nó phù thì không sao nó không phù thì nó hay mà tóm lại là thông thường là thường nó không được cát nó là như vậy và cái yếu cái vấn đề đấy liên quan đến yếu tố tâm linh đúng không? và cái yếu tố thứ ba là những cái ngôi nhà gần đình ấy, thì là nếu như nó cùng cái hướng đình thì thông thường đình đền miếu phủ chùa chiến ấy, là nó xây theo cái mạch đặt của khu vực nếu như mà nó cùng hướng ấy, thì nó đắt nhưng nếu như nó ngược nó ngược lại nó đối diện với gia đình thì thông thường thì nó lại không không được thuận cho nên thành ra là những ngôi nhà gần đình đền miếu phủ chủ chiến là người ta thường là người ta hơi kén chọn trong cái việc mà cư trú vì mình xây cái nhà cao tầng thì cũng đỡ nó cũng không đỡ và nếu như mình xây nhà thấp tầng thì nó không đủ diện tích mà bây giờ đất chật người đông thì có phải là nhiều nhận gì đâu đúng không ạ mà trong cái đó thì những cái câu chuyện liên quan đến âm linh rồi câu chuyện đến năng lượng đen thì nó nó là sự thật và nó rất là nhiều đúng không cho nên là người ta hạn chế mà sử dụng cái căn nhà ở gần đó Dạ vâng ạ. Thưa thầy thì nếu mà giả sử những cái nhà đã có nhà tại gần đình bên miếu chùa thì có cách nào để hóa giải không ạ thầy? Ờ, do là bây giờ là cái phần mà ở gần đình đình búc chùa chiến ấy, nó là một cái đất bây giờ chật rất để mà ra cái bán kính 30 50 bộ ấy. tức là ít nhất là chúng ta mua cửa nhà chúng ta cũng nên tránh tránh cái khoảng khoảng đó ra thì nó phù hợp nhưng mà nếu như mà không may mà chúng ta lại nằm trong khoảng đó thì thông thường thì người ta có uh, hai cái pháp khí hai cái ba cái pháp khí chuyên cho việc hóa giải cho những cái nhà gần đền đình đình phủ chùa chiền thứ nhất là người ta sử dụng một cái pháp khí nó là cái cái bạch ngọc đại minh chú cái bạch ngọc đại minh chú là cái uh, cái bạch ngọc đó là mà trên đó nó khắc chữ là Umani mani padme hum tức là cái lục tự đại minh là cái phần phát quang là câu chú nguyện của quan âm đức quan thế âm thì ngoài ra tại bạch ngọc nó lại nó là thạch anh nó là quắc cho nó phát ra cái năng lượng để nó đẩy cái chú đấy cho nó phát quang thì nó tác dụng nó kỵ tà thứ hai nữa thì người ta sử dụng cái pháp khí ví dụ như là hổ phù kết hợp với chuông gió cái hổ phù là hình hổ phù bằng đồng kết hợp với chuông gió trước khi gió thổi qua cái gió nó đung đưa thì là nó làm cho hổ phù này nó trừng khí lên nhớ là phải khai quang nên nó có lực đúng không ạ ừ. thứ ba nữa người ta sử dụng cái hồ lô trầm hương cái hồ lô bằng gỗ trầm thì trầm nó có tác dụng kỵ tà rất là tốt thì treo ở phần các cái cửa sổ hay những phần nó tiệm cận hay nó sát với cả phần đình chùa và điều đặc biệt nữa là tất cả những người ở trong nhà thì người ta phải nên là luôn luôn là cầm theo hay là đeo theo hay để cho người một cái đồng lục minh cắt tường đồng lục minh cắt tường để mà ờ, cái đồng lục minh cắt tường vì là trong đó nó có cái cái năng lượng để mà nó phát ra cái ánh sáng của Phật giáo để nó kỹ tà để cho những cái âm mình ra ngoài giả sử như là người ta nói là ở trước nhà mình thì năng lượng âm lưu lưu lưu, lưu nhiều đúng không ạ mà đi đêm lắm ắt trong ngày gặp ma kiểu gì cho ngài <laughs> nó trả va vào người mình tốt nhất là cứ để cái gì hộ thân ở trong người vâng. thì là nó sẽ không có vào người nhà mình nữa cái đồng lục minh cắt tường này thì mình để ở trong ví á thầy cái đồng lục minh cắt tường này thì mình để trong ví của mình đeo ở cổ vâng. mình có vâng. thể ờ,